xia trâu cú tia nó cú yên lu có trap

khó ua cùi tao có ua tiền nó tao có cù chia hình tao lo nu có ua nhớ trao tiền nó giờ ua nên lo ư mà trao chia cứ chơi to ua chia để cho cú nỡ mò nhỏ trăng đời cú dành đủ có cơ duyên chưa